tất cả những ờ, lượt đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượt đăng ký nhất định những cái à, đường link đăng ký chúng tôi đều để ở dưới phần mô tả của cái à, video clip này rất mong quý vị và các bạn hãy đăng ký cũng như là chia sẻ video clip đến với mọi người giúp ô tô kinh anh nhé trong cái chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay ô tô kinh anh xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức đó là chiếc xe Mercedes-Benz C200 Compressor Chiếc xe này à, sản xuất năm 2005 5 chỗ, số tự động, máy xăng Nói đến à, dòng xe mẹt Chúng ta đều biết đây là hãng à, sản xuất những dòng xe chất lượng sang trọng và đẳng cấp Đặc biệt là dòng mẹt C200 Compressor này Nổi danh là nồi đồng cối đá Và cái kiểu dáng cực kỳ hiện đại phong dáng của nó nhìn cực kỳ là sang trọng Đẳng cấp và dòng xe Mercedes C200 Compressor này thì à, máy của nó cực kỳ là lành chiếc xe sản xuất năm 2005 nhưng mà form dáng của nó như quý vị thấy thì còn cực kỳ là sang chảnh hiện đại chiếc xe này hiện nay đang được ô tô kinh anh giao bán với giá là 225 triệu đồng giá trên đã bao gồm rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho quý khách hàng trên toàn quốc chúng ta đều biết thì à, những dòng xe của hãng à, Mercedes thường à, sản xuất ra những dòng xe với giá rất là cao. Tuy nhiên với à, chiếc xe Mac C200 Compressor này chỉ với giá là 225 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho quý khách hàng trên toàn quốc. Chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Đức. 5 chỗ số tự động, máy xăng cực kỳ là mạnh, cực kỳ là khỏe.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 đây à, cũng có thể nói là một cái màu xe cực kỳ là đẹp cho dòng xe 5 chỗ số tự động mang thương hiệu Đức sơn xe vẫn còn zin trên 90% với chiếc xe này chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi tất nhiên rồi không ai mang à, chiếc xe số tự động mà đi à, chạy dịch vụ cả chiếc xe này đăng ký tư nhân chính chủ biển Hà Nội sơn xe như quý vị thấy còn rất là bóng chưa hề có một tí ma tít nào trên cái thân của chiếc xe này cả form dáng thì à, cực kỳ là hiện đại thể hiện à, sự đẳng cấp của chiếc xe toàn bộ các cái đường gân chỉ trên à, thân xe vẫn còn rất là thẳng cái mặt ca lăng ở phía trước nắp cabo như quý vị thấy vẫn còn rất là chắc chắn các cái cụm đèn pha vẫn là zin theo xe toàn bộ nước sơn như quý vị thấy còn rất là bóng vẫn là sơn zin rất là đẹp toàn bộ bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc năm chấu cực kỳ là chắc chắn đây là cái à, khoang lốp ở phía trước ở bên tài mâm đức năm chấu cực kỳ là chắc chắn đấy vẫn còn à, rõ các cái à, dấu dập nổi của hãng sản xuất cũng như là cái logo của hãng mẹt quý vị có thể thấy vỏ xe cũng còn khá là mới vỏ xe cũng còn khá là đẹp các cái chi tiết ở trong lòng rè hệ thống giảm sóc vẫn còn rất là chắc chắn hệ thống gạt mưa vẫn là zin theo xe quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ phần à, cánh cửa trước ở bên tài đấy quý vị thấy tắp bì của cánh cửa các cái à, phần nhựa vẫn còn rất là đẹp toàn bộ keo chỉ giòn cao su vẫn còn rất là đầy đủ ô tô kinh anh cam kết là không hề có cấn đụng phải nói là chủ nhân của chiếc xe này à, sử dụng xe rất là kỹ chăm sóc xe rất là tốt quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ đấy vẫn còn thể hiện rõ các cái à, dấu bấm chì của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe Đấy, đây là túi khí ở cánh cửa của chiếc xe. Chiếc xe này trang bị tới 8 à, cái túi khí cho nên là rất là an toàn. Các cái à, nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là trơn tru, nhẹ nhàng, vẫn còn thể hiện rất là rõ nét. Đấy, vẫn còn à, đầy đủ các cái tem thông số, dịch vụ bảo hành của chiếc xe, bảo hành chính hãng của chiếc xe. Quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ. Các cái nút điều chỉnh gương điện, hệ thống điều chỉnh đèn xe tự động tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả hệ thống à, điều khiển còn trôi quý vị à, có thể thấy ghế tài xế thì à, cũng đã được điều chỉnh bằng điện khá là thuận tiện cho tài xế lựa chọn được cái vị trí lái xe dễ dàng nhất các cái hệ thống bản lề của cánh cửa đấy quý vị thấy rõ còn rất là chắc chắn nhẹ nhàng chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả bản lề của cánh cửa sau các cái à, tem thông số của hãng à, sản xuất ở trên cánh cửa vẫn còn rất là rõ nét hệ thống à, chốt khóa các cái tem cảnh báo phải nói là chủ nhân của chiếc xe này sử dụng xe rất là kỹ chăm sóc xe rất là tốt toàn bộ hàng ghế được bọc ra vẫn là da zin màu đen cột cũng như là khung cửa cực kỳ là chắc chắn và phẳng phiu các cái giòn cao su của cánh cửa vẫn là zin chính hãng quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ còn rất là đẹp chỉ với giá là 225 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Đức rất là sang trọng và đẳng cấp 5 chỗ số tự động máy xăng 1.8 khá là tiết kiệm xăng vô lăng 4 à, chấu có tích hợp các cái à, nút điều chỉnh rất là thuận tiện toàn bộ vẫn còn à, hoạt động rất là tốt logo của hãng Mercedes nhấc máy gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé toàn bộ các cái đèn à, tín hiệu cảnh báo trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ đấy như à, à, bảng chỉ số của đồng hồ thì chiếc xe này mới đi được có hơn 178.000 km thôi phải nói là chiếc xe này đi cũng khá là ít Xe cũng uh, trang bị cái uh, đầu DVD 6 số, âm thanh của nó cũng khá là hay. Xe cũng uh, trang bị cái hệ thống uh, điều hòa hai chiều làm lạnh sâu, giúp cho khoang nội thất uh, mát rất là nhanh. Hãng mệt thì người ta luôn luôn đề cao cái tính an toàn khi mà chúng ta vận hành chiếc xe. Đấy vẫn uh, còn nguyên các cái uh, giấy tờ hợp lệ theo xe, sổ uh, hướng dẫn. Phải nói là chủ xe này uh, cũng vẫn uh, giữ xe rất là uh, kỹ vẫn còn rất là đầy đủ các cái tài liệu à, hướng dẫn à, bảo dưỡng cũng như là hướng dẫn sử dụng xe táp bi của cánh à, cửa trước bên phụ các cái tấm nhựa rất là đẹp đèn ở trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là tốt trần cũng đã được trần nỉ khá là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là xù lông hay là rách nát cả kính chắn gió cũng vẫn là zin hộp số tự động ra vào cực kỳ là trơn mượt không có cái hiện tượng gì là sóc số cả còn đây là cánh cửa trước ở bên à, phụ đây đấy quý vị thấy các cái à, tấm nhựa của tắp bì rồi à, túi khí toàn bộ vẫn còn rất là tốt toàn bộ keo chỉ của cánh cửa vẫn còn zin 100% ô tô kiên anh cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đó là cam kết của chúng tôi về chiếc xe này kèm cảnh báo đóng mở cửa vẫn còn rất là rõ hệ thống bản lề cực kỳ là chắc chắn ghế ở bên à, phụ cũng đã được điều chỉnh bằng điện rất là thuận tiện toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đấy chốt khóa quý vị thấy cực kỳ là chắc chắn nó đã được à, bọc một cái lớp cao su cho nên là đóng cửa rất là nhẹ nhàng kèm cảnh báo cực kỳ là rõ nét hệ thống à, bản lề có cánh cửa sau quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ bệ lên xuống cột cũng như là khung cửa không hề có cái hiện tượng gì là móp méo hay là cong vênh cả toàn bộ hệ thống giòn à, cao su chống ồn vẫn là zin theo xe chiếc xe này cách âm rất là tốt còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ cực kỳ là đẹp chỉ với giá là 225 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Đức rất là sang trọng và đẳng cấp 5 chỗ số tự động máy xăng 1.8 khá là tiết kiệm xăng đấy đây là hàng ghế thứ hai đấy quý vị Toàn bộ hàng ghế được bọc da zin theo xe. Vị trí ngồi rất là rộng rãi, thoải mái, bệ tỉ tay của hàng ghế thứ hai. Hệ thống à, loa ở phía sau. Âm thanh cũng khá là hay. Âm thanh của dòng xe mệt thì chúng ta biết rồi đó. Rất là chuẩn. Đấy, đây là những à, vị trí mà đặt túi khí ở trên à, thành của chiếc xe. Xe này trang bị tới 8 túi khí xung quanh xe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 quý vị thấy thì máy xe cũng rất là đẹp rất là khô ráo sạch sẽ xe trang bị à, động cơ xăng 1.8 cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu hệ thống à, đèn pha vẫn là đèn zin dàn đồng dàn chassis có nắp cabo quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt, mục mọt hay là cong vênh cả đấy máy của hãng à, Mercedes Mercedes Benz cực kỳ là sạch sẽ máy nổ rất là êm xe cũng trang bị hệ thống ABS cho nên là cực kỳ là an toàn quay cận cảnh và chi tiết à, phần máy cho quý vị thấy rõ rất là khô ráo sạch sẽ chúng tôi cam kết là máy xe không hề có ngập nước đấy vẫn còn zin cái phần những à, à, tấm cách nhiệt của phần máy xe phải nói là chủ nhân của chiếc xe giữ gìn xe rất là tốt rất là kỹ các cái chi tiết của phần máy như quý vị thấy vẫn còn rất là như là mới hệ thống bắt bèo cực kỳ là chắc chắn chỉ với giá là 225 triệu đồng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 chúng ta cùng à, nhìn lại toàn bộ phần à, ngoại thất của chiếc xe xem à, như thế nào nhá đấy form dáng của nó cực kỳ là sang chảnh hiện đại sơn xe vẫn còn rất là bóng rất là đẹp vẫn còn thể hiện rõ các cái hình bóng của các tòa nhà ở trên thân của chiếc xe chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi thế thì vừa rồi quý khách đã xem thế thì vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc Mercedes-Benz C200 compressor sản xuất năm 2005 5 chỗ số tự động máy xăng 1.8 Hy vọng à, qua cái à, clip này quý khách à, cũng đã có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kinh Anh nhé. Trân trọng cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.